Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh Tiếng bóng đá cũng như là cái kênh uh, Tiếng số kèo nhé. Thì anh em nhớ để lại hai cái luật đăng ký theo dõi hai cái kênh này giúp cho Tiếng nhé. Riêng cái kênh uh, Tiếng số kèo thì cũng đã sắp uh, đạt đến cái mốc là 1k sub rồi. Đấy, cho nên anh em nhớ ấn đăng ký uh, theo cái kênh này để cho kênh của Tiếng mau chóng nhanh lên được 1k sub trong cái tháng 3 này nhé. Thì cảm ơn anh em. Thì cũng như tại cái kênh Tiếng số kèo này, Tiếng cũng đã lên cho anh em ba cái video tại ba cái trận uh, vòng uh, loại Euro để uh, à, Bulagia với Monterano diễn uh, vào lúc 0 giờ trận đấu sớm vào khuya ngày 24 cũng như rạng sáng 25 này đó cùng với đó là Thụy Điển với Bỉ cùng với Pháp với Hà Lan hai trận đấu này diễn ra vào 2 giờ 45 rạng sáng ngày mai cùng giờ nha anh em đấy thì tại kênh tiếng soi kèo à, xin lỗi anh em tại kênh tiếng bóng đá cũng đã lên cho anh em xong cộng hòa xét với ba lan cũng diễn ra cùng giờ 2 giờ 45 đấy thì uh, trong video ngày hôm nay tiếng sẽ tiếp tục lên thêm cho anh em một cái trận đấu giữa uh, uh, Serbia cùng với uh, Lít Hoa thì cái trận đấu này được diễn ra cũng là vào lúc 2 giờ 45 rạng sáng ngày mai luôn nhé anh em đấy thì trước khi mà nói về cái cặp đấu này anh em hãy cùng tiến xem qua về cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra trước nhé đây thì hiện tại à, nhà cái đã đưa ra tỷ lệ kèo cho chủ nhà uh, chấp uh, đội khách Lisbon với cái mức chấp là 2.75 cùng với 2.5 cả trận đó và mức tài xỉu của trận đấu này là ba hòa cùng với 3.25 à, cùng với đó thì anh em nhìn vào mã, nhìn vào cái mã tỷ số thì thấy thì có thể thấy được là là cái uh, tỷ lệ thắng mà nhà cái đánh giá dành cho cái thằng Serbia rất là cao khi mà tỷ số 1-0 à, ờ, dành cho Serbia với mức là bỏ 1 ăn 8 thậm chí là 2-0 là bỏ 1 ăn 5 à, 3-0 bỏ 1 ăn 4.6 có nghĩa là nhà cái đánh giá cái mức tỷ lệ thắng cách biệt 2 3 bàn trở lên cho cái thằng uh, rất là cao đó thậm chí là tỷ số 1 0 còn cao hơn cả tỷ số 1-0 này bỏ 1 ăn 6.2 này còn ngược lại nếu anh em mà nằm ở cái tỷ số uh, lít hoan với tỷ số lít hoan ăn không một không trước Serbia thì có thể bỏ một ăn 78 đấy rất nhiều mã kèo cho anh em chơi luôn trên trang nha anh em đó đây là cái lợi thế mà anh em chơi trên trang này đấy và với những cái uh, tỷ lệ kèo này trước khi mà tiến đưa ra cái uh, mã kèo mà tiến chọn cho anh em tham khảo ấy thì anh em hãy cùng tiến đi qua nhận định cũng như phân tích và xem qua về cái uh, đội hình được triệu tập của hai cái bóng này nhá ok thì đầu tiên anh em hãy xem qua về cái ờ, đội hình được triệu tập các cầu thủ của ờ, Serbia trước đây thì Serbia Serbia uh, ờ, Serbia có các cầu thủ rất là đáng chú ý như là Vlahovic của Juventus này hay là Mitrovic của Fulham cùng với Luka Jovic của Fiorentino đó còn có Tatic của Ajax nữa này nói chung là rất rất là nhiều cầu thủ uh, chất lượng của uh, Serbia nha anh em đó ở hàng tiền vệ thì có Savic của Lazio rồi uh, Coitis của ờ, Juventus này rồi ờ, Gadonis của Torino đó còn có uh, Porto, Jusic nữa nè đó rất là nhiều các cầu thủ nổi tiếng uh, cũng như là chơi tại các câu lạc bộ là hàng đầu châu Âu hiện tại đấy còn hàng phòng ngự cũng như về cái vị trí thủ môn thì cũng rất là đáng gồm với những cái tên rất là nổi bật luôn đó ngoài ra còn có sự tham gia của các cầu thủ đến từ Đức nữa như là uh, Bonlovic cũng chơi cho uh, uh, Leipzig nữa này đấy rất là nhiều cầu thủ chơi từ các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu luôn nha anh em đó nhưng mà đa số đa số các cầu thủ của Serbia chơi cho giải Ý nhiều hơn đó anh em nhìn tổng thể thấy đội hình của Serbia chơi cho Ý là rất là nhiều nha anh em đấy thì đây là cái đội hình ờ, nói chung là toàn sao à, rất là nhiều ngôi sao của đội tuyển Serbia và anh em hãy nhìn qua về cái à, à, đội hình được triệu tập của Lichuan đây thì anh em có thấy nè <coughs> Lichuan thì à, không có mấy cầu thủ là được nổi trội cho lắm nha anh em không có những cầu thủ mà được chơi các câu lạc bộ ờ, đánh giá nhiều như là chỉ có được hai trường hợp mà tiếng thấy đáng chú ý như là uh, Adam Muniz đang là thủ môn chụp cho Lazio này đấy rồi tiếp theo đó là là uh, uh, tiền vệ tiếp theo đó thì tiền vệ uh, Brinatis đang chơi cho Torino này đấy tiền vệ này rất là trẻ luôn em thì đa số cái đội hình của cái thằng Lít Hoan này hiện tại uh, không có nhiều ngôi sao cho lắm và nhìn về tổng thể khá là trẻ trung nha anh em khá là trẻ trung và mới mẻ luôn đó vậy cho nên cái trận đấu này sẽ chắc chắn là sẽ rất là khó khăn dành cho cái thằng League One này đó FIFA xếp hạng League One với vị trí là 144 kém cái thằng Serbia đến ờ, hơn 100 bậc trên bảng xếp hạng đấy và ngược lại đã à, được đánh giá thấp hơn ngược lại và với chơi với cái à, sơ đồ cũng như là cái đội hình được triệu tập lần này khá là trẻ khá là mới dành cho cái thằng Lít Hoan thì chắc chắn là à, khó khăn sẽ càng thêm khó khăn đối với Lít Hoan ở cái à, giải Euro năm nay đúng không anh em đấy và đây là cái đội hình mà ra sân dự kiến của hai đội mà các chuyên gia nhận định đã đưa ra cho anh em tham khảo thì đầu tiên chủ nhà Serbia sẽ ra sân với sơ đồ là 342 với cặp uh, tiền đạo ờ, tấn công rất là mạnh đó chính là Vlahovic này cùng với Mitrovic đó và cái uh, tiền vệ hậu công cho hai cái cặp tiền đạo này đó chính là Dusan Tadic đó bộ ba rất là mạnh cho Serbia luôn còn về đội khách uh, uh, ờ, lít hoan thì sẽ ra sân với sơ đồ là thủ sơ đồ thủ về đặt là 541 đó với cái tiền đạo cấm cao nhất đó tính là Senit. thì đây chỉ là những cái sơ đồ mà ra sân dự kiến thôi nha anh em chưa có gì chắc chắn trận đấu này hết đấy cho nên anh em chỉ xem ở mức tham khảo thôi à, và Tiến sẽ không nói nhiều về cái đội hình ra sân nhé và nhìn vào bảng đấu đi nhìn vào bảng đấu này nhìn vào bảng đấu này thì anh em có thể thấy này cái thằng Humari uh, cũng như cũng như là Serbia chính là hai cái đội bóng mà mà theo tiếng thấy là mạnh nhất tại cái bảng đấu này đó tiếp theo đó chính là uh, Bulgaria này cùng với uh, ờ, Lithuan đấy còn lại uh, không xin lỗi anh em uh, Bulgaria cùng với uh, Montenegro thì nhìn vào bảng đấu này chính Lithuan là cái đội bóng mà yếu nhất có thể là lót đường cho bốn cái đội bóng này và tiến dự là cái trận dự là cái bảng đấu này thì ứng cử viên cho ngôi nhất nhì bảng đó chính là Serbia cùng với Hungary đấy thì đây là nhìn qua về cái bảng đấu của uh, uh, cùng với Lít Hoang hiện tại rồi nhé anh em còn nhìn vào cái phong độ này anh em có thấy chủ nhà Serbia Serbia thì uh, đã trải qua cái phong độ tương đối là tốt nha anh em nhìn tổng thể về Serbia có phong độ khá là tốt khi mà nhìn về cái giải uh, Nation Cup trước Nation Cup thì uh, Serbia đã có cái chuỗi mà năm trận bất bại khi đã thắng 4 hòa 1 uh, trước mọi đối thủ luôn đó thắng 4-1 trước uh, Slovenia này rồi uh, lượt về lại tiếp tục thắng uh, lượt về lại hòa 22 với Slovenia đấy còn à, à, gặp à, Thụy Điển thì sao Serbia gặp Thụy Điển thì à, đều chiến thắng cả hai lượt trận với tổng tỷ số 5-1 đó 1-0 ở lượt đi và 4-1 ở lượt về một cái phong độ phải nói rất là tốt luôn rồi chặn thắng 2-0 tiếng nước quay nữa này đấy và mới đây mới đây thì chặn giao hữu với Bahrain thì uh, Serbia đã giành chiến thắng hủy diệt với tỷ số là 5-1 đấy và Serbia cũng đã trải qua cái chủ chặn dày đặc khi mà vừa bước sang cái giải đấu Nation Cup thì lại phải tiếp tục chơi tại cái vòng loại World Cup đó và cái vòng loại World Cup thì Serbia lại rất là đen rất là đen khi mà ship vào cái bảng đấu ờ, khá là khó chịu nha anh em đấy khi mà phải ship chung với Brazil này cùng với uh, uh, Thụy Sĩ này đó cùng với đó cuối cùng chính là Cameroon thì các đội bóng này phải nói là rất là mạnh luôn Cameron ở cái mùa vòng loại World Cup vừa rồi cũng chơi rất là tốt không có thua kém gì cái đội bóng này hết đấy Serbia dường như được xem là là là cái đội yếu nhất cùng chung với ờ, Cameron ở trong cái bảng đấu này đấy thì rất là đen cho Serbia khi mà phải ship chung với ờ, Brazil cùng với Thụy Sĩ trong cái bảng đấu World Cup và phải bị dừng chân ngay cái vòng loại World Cup vừa rồi ở ngay ở vòng bảng đấy và mới đây mới đây nhất thì trước khi bước vào cái thềm giải đấu này hơn một tháng thì ờ, thằng Serbia cũng có một cái trận đấu giao hữu trước Mỹ trên sân nhà của Mỹ đấy thì à, Serbia đã giành chiến thắng đã giành chiến thắng với tỷ số là 2-1 nha anh em đấy một chiến thắng à, khá là tốt dù cho chỉ là trận giao hữu thôi đó thì nhìn vào cái phong độ của con Serbia này phải nói là rất là tốt luôn đó hai trận thua này anh em anh em hãy nhớ là hai trận thua trước Gazin với Thụy Sĩ hai đội bóng phải nói là rất là mạnh tại à, cái đấu trường châu Âu thế giới của đội tuyển về cái mức đội tuyển quốc gia hiện tại đấy cái phong độ cực kỳ tốt còn về đội khách về đội khách thì sao về đội khách thì anh em có thấy này cái thằng à, Lít Hoan thì đã trải qua cái chuỗi trận là 8 trận thua một trận hòa và chỉ có một trận thắng 2-0 trước cái thằng San Marino thôi đó San Marino cũng là một đội bóng à, được đánh giá khá là yếu đó nhưng mà trận đấu này thì chiến thắng của đến Hoa là trong cái trận đấu giao hữu nha anh em còn lại cái phong độ rất là tệ luôn đó như trận thua 6-0 Ờ, trước Thổ Nhĩ Kỳ này đấy rồi tiếp theo đó là một chuỗi chặn à, khá là thất vọng của cái thằng Lít Hoa luôn anh em đó và mới đây nhất mới đây nhất tại giải mà Baltic Cup thì à, thằng à, Lithon này cũng đã phải nhận hai thất bại liên tiếp với trận thua trước Iceland và mới đây nhất là trận thua 2-0 trước à, Estonia đấy một phong độ phải nói là khá là tệ đó cùng với đó là một cái đội hình nói phải nói là rất là trẻ khi mà Lithuania tham dự cái giải Euro này đó vừa có một phong độ không tốt rồi một cái vị trí đứng trên bảng xếp hạng FIFA uh, kém rất là nhiều thậm chí là thua cả Việt Nam nữa đấy cùng với đó là một cái đội hình trẻ mà phải tham dự Euro với một cái phong độ không được tốt nữa thì chắc chắn sẽ rất khó khăn khó khăn phải nói là chồng chắc khó khăn dành cho thằng Lithuan đó và tệ hơn là phải đối đầu với một uh, Serbia đang có phong độ cực tốt cũng như là một cái đội hình dày đặc kinh nghiệm đấy khi mà Serbia đã phải trải qua cái chuỗi dặn ờ, dày đặc như là Nation Cup này à, cũng như mới đây là World Cup đấy thì những chủ trận này cũng giúp cho Serbia có nhiều cái sự gắn kết hơn cũng như là cái phong độ nó nó ổn định hơn đó và chắc chắn à, trận đấu này sẽ rất là à, khó dành cho Linh Hoan và tiếng chắc chắn trận đấu này sẽ, sẽ có một cái chiến thắng dành cho Serbia nhưng mà không biết với cách biệt bao nhiêu bàn mà thôi đấy và trước khi đưa ra tỷ lệ kèo anh em hãy xem thêm về cái à, lịch sử đối đầu của hai đội này đây thì trong lịch sử thì Serbia cũng đã thắng à, thằng hoan với tỷ số 41 tại cái giải Nation Cup năm 2018 này đấy và ở năm 2019 tại Elgo tại vòng loại Euro thì Serbia cũng đã thắng Lithuania với uh, tỷ số tổng là 6-2 ở hai lượt trận đấy 4-1 ở lượt đi trên sân nhà Serbia này và lượt về thì trên sân nhà Lithuania thì Serbia cũng thắng 2-1 đấy và hai đội này đã phải uh, đối đầu với nhau lại tại sau 4 năm sau 4 năm tại cái giải Euro 2014 lần này đấy và hiện tại thậm chí Serbia thi đấu còn ờ, tốt hơn tốt hơn ở mùa giải năm 2019 nữa đó cùng với đó là những cái đội hình phải nói là là rất là mạnh luôn đội hình rất là mạnh hiện tại của Serbia đấy và với tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra cùng với những cái phong độ mà tiến vừa phân tích và nhận định cho Serbia dành cùng với uh, Lít Hoan thì uh, anh em cũng hiểu là tiến sẽ ưu tiên cho anh em chọn Serbia nhé đây anh em cứ vào mạnh cho tiến cái mã kèo là 2.75 ăn 2.06 đó là anh em có nghĩa là anh em sẽ bỏ ra cái mức là anh em bỏ một anh em ăn lại được 1.06 ở cái mã kèo này đúng không anh em nếu như cách biệt bốn bàn trở lên đấy còn nếu như mà anh em suy nghĩ mà Serbia chỉ thắng tầm ờ, ba bàn thôi cách biệt ba bàn thôi thì anh em có thể vào đi mã kèo là 2.5 này đấy ok cho anh em nhưng mà tiến vẫn ưu tiên cho anh em là cứ vào mã kèo là 2.75 vì với cái lợi thế sân nhà cũng như là vòng loại đầu tiên của Elgo cái trận đấu đầu tiên thì chắc chắn Serbia sẽ đánh bại uh, Lithuania với những cái uh, uh, tỷ số mà đậm nhất để cho giành được những cái uh, uh, hiệu số bàn thắng này đó để cạnh tranh cái ngôi mà nhất nhì tại cái bảng đấu này đúng không anh em đó thì ok đây chỉ là những cái nhận định của tiếng trước giờ bốn lăn cho anh em tham khảo rồi nhé đó thì uh, tốt hơn tốt hơn là anh em uh, có thể đợi uh, anh em có thể đợi là trước giờ bóng lăn tầm nửa tiếng đến một tiếng gì đó không cần phải chơi báo ngoài trước ba bốn tiếng đâu nha anh em đó mà anh em tốt nhất là nên đợi bóng lăn tầm ba bốn tiếng gì đi coi coi là cái thằng Serbia này nó có tung ra cái đội hình chính hay không đúng không nó tung ra đội hình chính hay đội hình phụ lỡ như mà thằng Lít Hoa này chỉ là một đấu bóng yếu mà thôi và Serbia nó sẽ dưỡng sức cho cái cầu thủ đá chính đó vì cái vòng loại à, Euro này rất là dày đặc anh em các trận đấu liên tiếp đến với nhau đấy cho nên nếu như thằng Serbia này thấy đội bóng này yếu quá và nó tung ra cái đội hình mà mà chỉ tung ra những cái cầu thủ trẻ thôi để giành chiến thắng mà cách biệt tối thiểu thôi đó thì như vậy thì sao đúng không cho nên anh em fan hãy vào nhé mà anh em hãy đợi uh, khi mà có đội hình chính thức đi lúc đó anh em đã cầm cái trang để chơi có thông tin đủ đó, có thông tin tất cả thì lúc đó anh em vào cũng chưa có muộn đúng không anh em ok cho anh em thì uh, với cái tỷ lệ kèo hiện tại tuy rất kết Serbia nhưng tốt nhất anh em hãy nghe tiếng cứ đợi uh, trước giờ bóng lăn có đội hình chính thức rồi hả vào nhé đấy à, và tốt hơn tốt hơn nữa là anh em nên tự cầm cái trang để chơi đó anh em không phải cần chơi báo ngoài qua thầu qua cò trước ba bốn tiếng để làm gì đâu đúng không anh em nên tự cầm cái trang để chơi à, có thể canh các mã kèo lên xuống như thế nào nè đó ví dụ như à, mã kèo chấp rất là nhiều trước giờ bóng lăn nó còn nhiều hơn nữa thậm chí là có mã chấp ba hòa luôn đó rồi chấp 3.25 luôn nếu mà anh em muốn ăn cao hơn anh em tự tin vào xếp BA này giành chiến thắng đậm thì anh em có thể vào mã kèo cao hơn để ăn những cái mức cao hơn đúng không ví dụ như mã kèo 2.75 này ăn 2.04 khi mà anh em chơi bên ngoài qua hầu quả cỏ nó chỉ đưa anh em với cái mã kèo 2.75 luôn nhưng mà nó chỉ cho anh em ăn ở cái mức là 0.7 0.8 thôi rất là thiệt đúng không đó tốt nhất anh em nên cầm một cái trang như tiếng để chơi đó có thể tự canh cầu kèo các kiểu này nọ ok còn những anh nào anh em nào mà muốn chơi qua trang như tiếng mà chưa biết được cái trang uy tín để chơi thì cứ liên hệ cho tiếng tiếng sẽ hướng dẫn và và chia sẻ cho anh em à, cũng như là là chỉ tận tình cho anh em cách tạo trang để chơi ok cho anh em đấy cũng như là cái việc mà để vào nhóm để vào nhóm cùng đồng hành với tiến ở chặng đường Ego phía trước cũng như còn nhiều trận đấu phía trước nữa đấy và muốn đầu tư một cách mà hiệu quả nhất để gỡ gạt đặc biệt là những anh em mà đã thua tha vào cái mùa World Cup vừa rồi đó những anh em thua tha sau bờ vào mùa World Cup vừa rồi thì cứ liên hệ ngay cho tiến thì tiến sẽ giúp đỡ anh em và cùng vào bờ với tiến ở cái lọt trận Ego này đó muốn đồng hành với tiến thì anh em hãy liên hệ ngay nhé cái nhóm của tiến hoàn toàn miễn phí không lấy một đồng lọc lá phí nào từ anh em hết anh em nhớ về cái việc đó nha nhưng mà cái điều kiện để vào nhóm của tiến thì bắt buộc anh em phải có hai cái điều kiện thứ nhất là phải có một cái số vốn ít nhất là một hai củ trở lên một hai củ trở lên nhớ nha anh em thứ hai là anh em phải chơi cùng trang với tiến đó ok nếu như anh em đáp ứng đủ hai cái điều kiện này thì cứ liên hệ ngay cho tiến tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm luôn ok cho anh em thì uh, tiến cũng sẽ kết thúc lấy cái video này tại đây nhé anh em nhớ cái đây chỉ là tham khảo thôi đó muốn chính xác chuẩn hơn trước giờ bóng lăn khi có đội hình ra sân chính thức lúc đó tiến đẩy kèo lên nhóm anh em vào nhóm anh em vào kèo lúc đó ok không ok thì uh, Tiến cũng chúc cho anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư nhé Và anh em cũng đừng quên là ấn nút đăng ký theo dõi cái kênh Tiến soi kèo cũng như là cái kênh à, Tiến bóng đá này nhé anh em à, Và Tiến cũng xin chúc cho anh em là luôn có thật nhiều à, sức khỏe Đó